vạn ác dâm vi thủ. Xưa nay không thiếu kẻ không tin vào quy luật nhân quả mà làm điều bất nghĩa, đặc biệt với tội tà dâm thì không từ thủ đoạn mà thỏa mãn dục vọng và cũng chính vì cái dục vọng ấy mà không ít người đã phải đánh đổi phúc báo một đời. Trong chương trình ngày hôm nay, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến quý thính giả những câu chuyện chân thực được ghi chép trong lịch sử, ngõ hầu giúp quý thính giả thấu tỏ cái lý của nhân quả. Hồng từ đó rút ra cho mình bài học và không bao giờ mắc phải để rồi phải chuốc lấy quả báo nhãn tiền, mất hết phúc phận của bản thân và gia tộc. Trong mệnh Phan Ngộ Tự đã có công danh. Vào thời Nam Tống, ở Giang Châu có một tú tài tên là Phan Ngộ. Phụ thân của anh tên là Phan Lãng từng giữ chức Thái Thú Trường Sa nhưng đã cáo quan về ở ẩn. Phan Ngộ đổ tiến sĩ lễ bộ, từ biệt phụ thân lên Lâm An dự thi khoa cử triều đình Đêm hôm đó, phụ thân nằm mộng thấy trên trời trống nhạc cờ bay pháp phới rước, tấm hành phi trạng nguyên vào cổng. Trên tấm hành phi có đầy tên Phan Ngộ. Sáng sớm, phụ thân kể lại giấc mơ cho Phan Ngộ nghe. Anh ta tỏ ra rất tự mãn bản thân, trong lòng cầm chắc mình sẽ đổ trạng nguyên trong năm nay. Trên đường lên kinh ứng thí, anh ta ca hát vui mừng rượu chè, tâm tình khoái lạc. Phan Ngộ đã đến Lâm An không lâu sau đó. Anh ta tìm một lữ quán nhỏ để tá túc. Ông chủ quán trọ gặp mặt anh ta và nói Xin cho hỏi anh có phải họ Phan không? Phan Ngộ trả lời Đúng vậy chính tôi. Xin hỏi làm thế nào ông có thể biết được ta họ Phan? Chủ quán trọ vui mừng nói Đêm qua lão mộng thấy thổ địa công nói rằng Trạng nguyên khoa cử lần này họ Phan Ngày mai anh ta sẽ đến lữ quán tá túc chỗ ông Ông hãy tiếp đón chu đáo Quả thật hôm nay anh thật sự đã đến Nếu anh không chê lữ quán của lão Anh có thể ở lại nơi này vài hôm phan Ngộ đáp lời Nếu là như vậy thì ta sẽ trả tiền thuê phòng nhiều hơn cho ông Tham luyến sắc dục Trời đất không dung Ông chủ quán trọ sai người nhà mang hành lý của phan Ngộ vào trong Chủ quán trọ có một người con gái xinh đẹp Nghe thấy phụ thân kể về giấc mộng và biết rằng Phan Ngộ trong tương lai sẽ đổ trạng nguyên nên cô gái đã có ấn tượng tốt với anh ta. Phan Ngộ nhìn thấy con gái chủ quán trọ trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp, anh ta đã bí mật sai thư đồng mang cho cô gái một đôi nhẫn cưới cùng một đôi ngọc bội để cầu hôn. Cô gái vui vẻ nhận lời Phan Ngộ, bèn cởi dây đai theo hoa đáp lại lời cầu hôn. Hai người hẹn gặp lại nhau ở nơi thư phòng khi ông chủ quán trọ đi vắng. Nhưng vài ngày trôi qua, họ vẫn chưa có cơ hội hẹn hò nhau. Khi khoa cử kết thúc, chủ quán trọ đã sửa soạn tiệc rượu ăn mừng Phan Tú Tài thi cử vất vả. Mọi người say sưa vui mừng uống rượu, đặc biệt là ông chủ quán trọ uống đến say mềm chẳng biết gì. Trong lúc Phan Ngộ đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi cửa nhẹ nhẹ, liếc mắt ra xem thì thấy con gái chủ quán trọ đứng chờ bên ngoài. Thế là hai người cùng nhau đã làm ra chuyện không hợp lễ tiết. Phan Ngộ còn hứa hẹn sẽ cưới cô gái làm vợ sau khi anh ta đạt được công danh. Tước mất công danh vì khởi tâm sát dục. Đêm hôm đó, người bố Phan Lãng ở nhà lại nằm mơ thấy khung cảnh trống nhạc cờ bay pháp phới như lần trước. Nhìn thấy bức hoành phi trạng nguyên vừa mang đến cửa, Phan Lãng vội la lên, bức hoành phi đó là của nhà tôi. Người vận chuyển đói, không phải, Phan lãng vội nhìn bức hoành vi Thì thấy trên đó đề tên của người khác Người vận chuyển nói Trạng nguyên khoa cử lần này vốn là phan ngộ Nhưng vì anh ta đã khởi tâm sát dục Làm việc không hợp lễ thiết thiên đế ra lệnh hủy bỏ công danh phúc phận của anh ta Và chuyển đó cho người khác rồi Phan lãng giật mình tỉnh giấc Nhưng vẫn còn bán tính bán nghi Không lâu sau đó Kết quả khoa bản được công bố Phan lãng tìm tên con mình thì thấy vị trí trạng nguyên quả nhiên đã rơi vào tay người khác. Phan Lãng chờ con trai về rồi buồn bã hỏi chuyện, rốt cuộc con đã gây ra tội lỗi gì. Phan Ngộ không thể tiếp tục che giấu việc làm của mình nên đành kể hết cho cha nghe. Hai cha con họ Phan cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Một đoạn thời gian sau, Phan Lãng trong lòng nhớ nhung con gái của chủ quán trọ nên anh ta đã tìm người gửi vàng và tơ lụa đến cầu hôn. Nhưng lúc đó cô gái đã kết hôn với người con trai khác rồi phan Ngộ vô cùng hối hận Về sau, anh ta dự thi khoa cử lần nào đều rớt Cả đời còn lại sống trong đau khổ Cự tuyệt sắc dục, giữ gìn chính đạo Vương Dương Minh là một nhà tư tưởng học và nhà giáo dục vào triều Minh Cả đời ông dốc lòng dạy học tuyên dương cái thiện Bài giảng của ông đều có nội dung liên quan đến tuân theo thiên lý đạo đức và lương tri. Sự nghiệp công danh học vấn của ông xưa nay đều được người đời đánh giá rất cao. Phụ thân của ông tên là Vương Hoa. Vương Hoa là một người con hiếu thuận và tràn đầy chính khí. Bên dưới xin kể lại câu chuyện nhân quả liên quan đến Vương Hoa. Thời còn trẻ, Vương Hoa đã từng dạy học ở nhà Phú Hộ. Bởi vì ông có nhân phẩm tốt và học thức uyên thâm nên vị phú hộ này vô cùng ngưỡng mộ tài năng cũng như học vấn của ông. Phú hộ có rất nhiều thê thiếp và tỳ nữ nhưng lại không có con cái nối giỏi. Vào một đêm nọ, một trong số những thê thiếp trẻ của phú hộ đã lẻn vào phòng ngủ của Vương Hoa. Vương Hoa biết được sự việc nên đã một mực từ chối cô ấy. Cô gái nhẹ nhàng lấy ra một mảnh giấy đưa cho Vương Hoa và nói – đây chính là ý nguyện của Phú Hộ Vương Hoa nhìn thấy trên mảnh giấy viết một câu như sau Cầu mong con cái đối giỏi Ngay lập tức ông lấy bút viết thêm một câu kính sợ thượng thiên ở bên cạnh Đồng thời từ chối cô gái Ngày hôm sau ông vội vàng thu xếp hành lý xin từ chức và rời khỏi nhà Phú Hộ Đắc được phúc báo nhờ vào phẩm hạnh Sau này người Phú Hộ đó đã mời đạo sĩ đến tế lễ cầu phúc cho gia đình Lúc đạo sĩ làm lễ, ông ấy đã quỳ rất lâu trên mặt đất. Phú hộ rất lo lắng nên bèn hỏi rõ nguyên nhân. Đạo sĩ trả lời, khi nãy tôi dân tấu chương lên Nam Thiên Môn thì gặp chúng thần trên thiên thượng đang nghênh đón trạng nguyên. Tôi phải chờ rất lâu mới được thông qua. Phú hộ liền hỏi, vậy ai là trạng nguyên? Đạo sĩ trả lời, tôi không rõ họ tên người đó, nhưng phía trước ngựa của trạng nguyên có treo một lá cờ. Trên lá cờ ghi hai câu Cầu mong con cái đối giỏi Kính sợ thượng thiên Không lâu sau đó Quả nhiên Vương Hoa thi đỗ trạng nguyên Và làm quan đến chức sử bộ thượng thư Về sau Ông kết hôn với Trịnh Thị Hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau Lúc Trịnh phu nhân hạ sinh Vương Dương Minh Tổ mẫu Bà nội của Vương Dương Minh Mộng thấy trên mái nhà tiên nhạc ngân vang Cờ phướng tung bay trên không trung một nhóm tiên nhân cưỡi mây ngũ sắc mang theo tiểu hài tử đến nhà. Bà còn nghe thấy tiếng thiên thần tung hô, có quý nhân đến. Ngay sau đó, tiên nhân cưỡi mây hồng bay đi biến mất. Tổ mẫu chợt tỉnh giấc đúng lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Người hầu chạy đến báo tin trịnh phu nhân đã hạ sinh một bé trai. Đứa bé đó chính là Vương Dương Minh. Về sau, Vương Dương Minh đã lưu lại rất nhiều câu châm ngôn đổi tiếng cho hậu thế. Tâm sát dục là thanh kiếm hủy hoại phúc báo của con người. Có thể thấy rằng Vương Hoa đã cự tuyệt sát dục, giữ được phẩm hạnh mà tích được âm đức, về sau công danh hiện hách. Phan Ngộ vốn là người trong mệnh đã được an bài từ trước, sẽ thi đổ trạng nguyên, nhưng do khởi tâm sát dục, làm việc bất chính với con gái của chủ quán trọ nên bị tước bỏ công danh sự nghiệp, cuối đời chịu nhiều đau khổ. Con người ngày nay vẫn tưởng rằng những việc làm trăng hoa lén lút sẽ không có ai nhìn thấy mình nhưng hãy nhớ rằng trên đầu ba thước có thần linh tiếp theo tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện nếu có thể coi nhẹ được tâm sắc dục thì tránh được rất nhiều tai họa theo ghi chép cổ xưa trong suốt nhiều thời đại vô số quan lại học giả người tu luyện có thể công thành danh toại và được người đời ngưỡng mộ thì đều là do có thể coi nhẹ được tâm sắc dục. Vậy tại sao từ chối những lời dụ dỗ sắc tình có thể mang đến phúc báo? Các vị thần xem xét hành vi và ý niệm của chúng ta như thế nào? Người xưa nói rằng sắc dục là đại quan lớn nhất trong cuộc đời, là điều xấu xa độc hại nhất. Con người sinh ra từ sắc và chết đi cũng chỉ vì chữ sắc này. Đa phần những ý niệm sắc dục đều là do ma sát khống chế. Con người với bản chất tiên thiên thuần tịnh, trải qua mê lạc trần gian, trong vô tri vô giác mà hình thành tâm sắc dục. Gặp sắc liền sinh tình, gặp cảnh thì phần thần bay đi mất. Nếu như có thể trừ tận cái gốc rễ của sắc, thì gặp mỹ sắc cũng không cho đó là đẹp, gặp phụ nữ cũng không quan tâm đến. Là người tu luyện thì cần phải nghiêm khắc trừ dứt tâm sắc dục này. Còn đối với một người bình thường thì sắc dục chỉ đơn thuần là để duy trì nòi giống về sau. Vì vậy nếu có thể coi nhẹ được nó thì thân thể sẽ thuần tịnh, sinh khí tràn trề, đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Từ chối cám dỗ của sắc dục Vào thời Bắc Tống có một người tên là Hà Trừng, tinh thông y thuật và được nhiều người biết đến. Trong huyện có người tên Tôn Sĩ Nhân bị bệnh nặng lâu ngày chữa không khỏi, Nghe nói Hà Trừng y thuật cao minh nên muốn mời ông về nhà chữa trị. Vợ của Tôn Sĩ Nhân vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Cô nói riêng với Hà Trừng rằng chồng tôi bị bệnh đã lâu vì đi chữa trị nhiều nơi nên những thứ quý giá trong nhà đều đã bán đi hết. Nay được tiên sinh đến nhà thăm bệnh thật vô cùng cảm ơn Nhưng nhà tôi không có tiền để trả Tiểu nữ xin nguyện dân hiến thân thể dùng làm chi phí chữa bệnh cho chồng Hà Trừng nghe xong liền nghiêm nghị nói Sao phu nhân có thể ăn nói hồ đồ như vậy được Gia cảnh của cô vốn khó khăn Tôi lại hành nghề y cứu người Làm sao có thể lợi dụng lúc nguy cấp như vậy được Tôi sẽ tận tâm trị bệnh cho chồng cô Mà không lấy một hào nào hết Nhưng xin phu nhân hãy tự trọng Đừng làm tổn hại đến bản thân Vợ của tôn sĩ nhân nghe xong rất xấu hổ Và cũng cảm kích mãi không thôi thần ban phúc lành cho người thiện lương. Đêm hôm đó, trong giấc ngủ, Hà Trần cảm thấy mình được đưa đến quan phủ, tiền sảnh rộng rãi, sáng sủa. Các quan viên trong sảnh nói với anh ta, người hành nghề y trọng đức, không lợi dụng lúc nguy nan mà xâm hại trinh tiết của phụ nữ. Đức hạnh của người thật cao quý và đáng khen ngợi đã cảm động đến thần linh, phong cho người chức quan, ban thưởng 5 vạn đồng. Khi anh ta tỉnh dậy thì biết đó chỉ là giấc mơ. Hà Trần nghĩ một thầy thuốc nơi thôn giả làm sao có phúc lộc như vậy được, vì vậy cũng không bận tâm đến nữa. Nửa năm sau, Hoàng Thái tử mắc bệnh, các ngự y trong hoàng cung đều bó tay, khắp nơi dán cáo thị tìm thần y cao minh. Hà Trần biết vậy thì xin được vào chữa trị. Hoàng thượng hạ lệnh triệu anh ta vào cung. Hoàng tử chỉ cần uống hai liều thuốc của anh ta thì bệnh liền khỏi. Hoàng thượng rất vui mừng và phong cho anh làm thái y kèm 5 vạn đồng. Lúc này anh chợt nhớ đến chuyện trong giấc mơ trước đó, kinh ngạc và hiểu rằng không ngờ những lời vị thần ấy nói đều đã thành sự thật. Chung phòng với tỷ nữ 3 năm nhưng không động tâm sát dục. Lưu Lý Thuận, người huyện khởi, tỉnh Hà Nam, sống vào thời nhà Minh. Khi đó, ông được một người giàu có mời về để giảng dạy kinh sách. Người đàn ông giàu có đã đặc biệt thuê một tỷ nữ trẻ và xinh đẹp để túc trực chăm, lo sinh hoạt hàng ngày cho Lưu Lý Thuận. Đây là thể hiện sự tôn trọng và kính nể của ông ta. Tỷ nữ trẻ ở bên ông ta cả ngày lẫn đêm, tối đến lại ngủ chung một phòng. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, Lưu Lý Thuận muốn rời quê hương để đi thi nên đã từ biệt với người giàu có kia. Người chủ giàu có rất cảm kích vì những cống hiến của Lưu Lý Thuận nên đề nghị gả cho ông ta cô tỳ nữ xinh đẹp thông minh để làm vợ lẽ. Lưu Lý Thuận nói, tôi rất cảm kích những ơn đãi của ngài. Cảm ơn ngài đã tìm giúp tôi người tỳ nữ thông minh lanh lợi, chiếu cố chuyện ăn uống của tôi trong suốt 3 năm qua. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Mặc dù ở chung phòng, nhưng mấy năm qua tôi chưa bao giờ mạo phạm cô ấy. Tôi là người đọc sách thánh hiền làm sao có thể vi phạm lễ tiết làm sao có thể lấy làm thiếp mà chưa có lễ nghi chính thức chứ? Lưu Lý Thuận đã từ chối lời khuyên của người chủ giàu có và đề nghị tỳ nữ chọn người xứng đôi vừa lứa để kết hôn. Người chính trực đường hoàng, giữ tâm sáng như ngọc. Người chủ giàu có bán tin bán ghi đối với những lời nói của Lưu Lý Thuận. Trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ nam nữ hơn 3 năm ở chung một phòng với nhau, con người chứ không phải là cỏ cây, làm sao có thể vô tình như thế được Lưu Tiên Sinh làm sao có thể giữ thân như Ngọc trong suốt 3 năm chứ Người chủ nhờ vợ mình hỏi riêng tỳ nữ Tỳ nữ cho biết ông Lưu là người rất nghiêm khắc và đàng hoàng Ông ấy chưa bao giờ có những lời lẽ khiêu gợi hay cử chỉ mạo phạm Ngay cả những lúc tỳ nữ gần gũi chăm sóc Ông ấy cũng không có làm gì quá phận Chưa từng chạm vào người tỳ nữ Sau nhiều lần tra hỏi sự tình người chủ kia vô cùng cảm phục, cảm thấy Lưu Tiên Sinh là một chính nhân quân tử có đức hạnh cao quý, không những học vấn uyên thâm mà nhân cách vô cùng cao quý. Ba năm giữ được đức hạnh, tâm không bị ô uế, thuần khiết như bậc thánh hiền, thật khiến người ta kính nể. Thành bại được mất đời người chỉ do sai khác một niệm. Năm Sùng Trinh thứ bảy triều đại nhà Minh, Lưu Lý Thuận vào kinh ứng thi và đã đổ trạng nguyên sau này ông còn có rất nhiều thành tích trong học vấn và được nhiều người ngưỡng mộ. Bất cứ ai nghe đến câu chuyện của Lưu Lý Thuận đều cho rằng ông có phẩm hạnh trong sáng như ngọc. Đây là những phúc báu mà ông trời ban tặng cho ông. Trên đầu ba thước có thần linh, hành vi và tư tưởng của một người sẽ không thể qua khỏi được mắt thần. Làm người, nếu có thể coi nhẹ được tâm sắc dục thì đã tránh được rất nhiều tai họa. Công danh sự nghiệp